cũng. nhìn xa trời quên đất lạ nhiều đông lắm hạ núi tiếp đi trong hai một người cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhở để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đem từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dụng nửa đường đêm vì nhau xin nhẹ đi vào sâu gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để trốn nào với chiều mưa xó lòng ta dựng vui bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhở để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đem từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dụng nửa đường đêm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dụng nửa đường đêm người có thấu lòng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 trời sắp đổ mưa ngâu đôi ta chẳng tan vỡ Dâu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau dễ chìm vào trong bể dâu yêu nhau từ đâu nào mấy mùa trăng lên cao thiết tha xây mối duyên đầu để tình đôi ta bên lâu thật nhiều kỷ niệm càng thương bấy nhiều nếu tình đôi ta dở dang anh hãy xem như là một giấc ngủ chim bao mai sau cùng quên hết đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau em về kêu trời mưa nói một lời có phải em giận anh có phải em giận anh nếu ngày mai xa cách nhau anh chẳng nên âu sầu trời sắp đổ mưa ngâu đôi ta chẳng tan vỡ dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau để chìm vào trong bể sâu yêu nhau từ độ nào mấy mùa trăng lên cao thiết tha sẽ mối duyên đầu để tình đôi ta bên lâu mùa thu lá bay bay thật nhiều kỷ niệm càng thương có lẽ không gặp nhau em về kêu trời mưa mau đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau em về kêu trời bên em với lời thề đã vàng căn nhà xinh xinh mình mơ ước có rồi nhịp sống đời chùm hai mái đầu lòng như bao lòng không muốn rời nhau câu ái ân xin người ca suốt đời giàu nghèo ta vẫn chung đôi nên đừng có phụ lòng nhau em nhắc đến thêm buồn thôi nhé đi anh cha mẹ em đau khổ chỉ cần anh đến mà hai đứa yêu nhau chùm hai mái đầu lòng như bao lòng không muốn rơi phụ lòng nhau mắt đỏ còn đây dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng em đường đã thay tên còn chẳng kịp tim phan em được vào dù tình xót xa chung thân huyệt đào ngủ vui với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh sao nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa gõ cửa trái tim sao em hừng hờ hồn tái tê năm cánh thần thờ nhiệt lòng mắc răng tơ để một mối bơ vơ khi không em nhốt anh trong đời chờ ôi cứ tim em bằng vàng nên tiếng để anh gõ cửa miên man mà em không chút thôi han anh buồn lang thang gõ cửa trái tim nghe xa nghiền trùng đèn mờ hát thiêu cô đơn tận cùng đàn lờ phím say cung tình này cũng mong lung tim em ai khóa để anh lạnh thừa trái tim sao em hừng hờ ngọn tái tê năm cánh thần thờ nhiệt lòng mắc sang tơ để một mối bơ vơ khi không em nhốt anh trong đời chờ ôi cứ phía em bằng vàng nên tiếng kêu nghe bè bàng để anh gõ cửa miên man mà em không chút thôi han anh buồn lang thang gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng đèn mờ hát thiêu cô đơn tận cùng đàn lờ phím say cung tình này cũng mong lung tim em ai khóa để anh lạnh lùng đàn lờ phím say cung tình này cũng mong lung tim em ai khóa để anh lạnh ánh mắt mà thương nhớ Giáng sinh sinh một người Được nghỉ năm ngày phép Mất hai hôm làm quen Em mới cho mình biết tên Cuộc đời chính chiến Quanh năm với bưng biên Thì gót liêu mong manh làm sao bước song hành anh chỉ e gai gió lấy nụ tầm xuân vừa hé chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biết em đang trôi vào mộng chưa tỏ lối bên mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi đời người con gái mưa xa giữa lưng trời hạt xuống riêng ngậm ngùi hạt rơi luống hoa cười ai chẳng mong gấp bên trong khôi hờn duyên má hồng đời anh đây đó mười phương gặp em anh đã thương càng thương thương đôi môi đầy như sóng thương tia mắt sao giạt sóng tuổi động xuân son nét nhà khuất trăng tròn tình anh cao vũ trường sơn gặp em anh ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn cắm còn gì cho nữa tiếng ru trẻ thơ Đều đời muôn vàn lối yêu nhau Vì lời nói bên nhau qua nụ cười Dần dò thêm lần cuối Xanh đêm cho bầy em Lưu bút ghi vài đứa quen Ngày lành hâm sau Hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban mềm như sóng hương tia mắt xào giạt sông tuổi ngọc xuân son nét ngà khuất trăng tròn tình anh cao vũ trường sơn gặp em anh ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn cắm còn gì cho nữa tiếng ru trẻ thơ nếu đời muôn vàn lối yêu nhau vì lời nói nên nhau qua nụ cười dần dò thêm lần cuối xanh đêm cho bầy em lưu bút ghi vài đứa ngày lành hâm sau hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu ta nhìn mắt trao một nụ hôn ban chân đậm đà như hôm nay đang ngọt ngào đôi môi trao cớ sao bây giờ em đành tâm hứng hờ để một mình anh bơ. hồng em viết chung ai nằm đăng lúa cay nhìn em vui bên người mười năm hẹn hò mười năm tha thiết ai biết rồi chia tay ai biết được hôm nay ân tình mình thôi đã lỡ nhìn người ta hạnh phục riêng mình thì cô liêu bước liêu siêu đêm thui thủi lời thề hôm nào mai dòng về trong con tim cứ nghẹn ngào lên mi môi dáng xưa mịt mờ nhớ thương bây giờ xin gửi giao trong giấc mơ là thiệp hồng em viết chung ai nằm đắng lúa cay nhìn em vui bên người mười năm hẹn hò mười năm tha thiết ai biết rồi chia tay ai biết được hôm nay ân tình mình thôi đã lỡ người ta hạnh phúc riêng mình thì cô liêu bước liêu siêu đêm thui thủi lời thề hôm nào mai dòng về trong con tim cứ nghẹn ngào lên mi môi dáng xưa mịt mờ nhớ thương bây giờ xin gửi vào trong giấc mơ mất nhớ thương bây giờ xin gửi giao trong giấc mơ